Chào tất cả anh em Thì hôm nay công nghệ 4.0 sẽ giới thiệu đến cho anh em đến một cái sòng sản phẩm Hỗ trợ anh em đi ra ngoài đánh sóc đĩa bịp luôn luôn thắng anh em nha. Thì trên màn hình anh em đang xem đây thì có hai dòng sản phẩm Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đến cái máy phân âm đa năng Máy phân âm đa năng nó là như nào Và có chức năng hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu ra làm sao Thì anh em hãy tập trung coi hết clip anh em sẽ hiểu luôn anh em nha. Thì màn hình anh em đang xem là có hai dòng sản phẩm đó chính là máy phân âm đa năng chuyên về đánh sóc đĩa đấy, chỉ đánh sóc đĩa thôi anh em nhé còn bên này nó là máy phân âm đa năng đánh cho sóc đĩa và tài xỉu đấy đây đây là phiên bản gốc chuyên về đánh sóc đĩa và tài xỉu anh em nhá thì tí tôi sẽ test luôn cho anh em hai cái máy này để anh em biết và hình dung dễ hiểu hơn đấy đồ đạc thì không cần đấy cái công nghệ 4.0 hiện nay ra ngoài chơi sóc đĩa thì không cần anh em phải mang đồ đạc nữa mang đồ đạc vào thì nó là cỏ rồi anh em nhá không cần đồ đạc nữa đấy thì uh, cái máy uh, chuyên về sóc đĩa này nó sẽ thu được cái tần sóng của các đồ bịp anh em nhé ví dụ như vào sòng vào sới nó sẽ có hai trường hợp nhất định là nó sẽ phải xảy ra trường hợp thứ nhất là ví dụ người ta mang đồ bịp vào thì cái máy này nó sẽ phân âm và nó sẽ thu được tất cả các tần sóng đồng thời nó sẽ báo luôn cho anh em qua luôn cái thiết bị này dùng trực tiếp một là lẻ dùng một là lẻ dùng hai là chắn anh em nhé cực kỳ chuẩn xác và cực kỳ an toàn đấy không cần anh em phải mang đồ đạc gì vào sòng sới nữa ví dụ vào sòng sớm nó mang bát này đĩa này quân vị bịp này thì máy này nó bắt được hết anh em nhá đấy và cái trường hợp thứ hai là vào sòng sới không có đồ bịp không có đồ bịp tức là trong sòng sới người ta đang đánh xanh chín ấy, thì máy này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân nó rơi xuống anh em này chưa hai tiếng rơi khác nhau hoàn toàn chưa đấy hai cái uh, mặt vị nó rơi chạm vào cái à, đĩa thì nó sẽ phát ra hai cái tiếng khác nhau hoàn toàn nhưng đa phần là 90% anh em ra ngoài sòng sới anh em không bao giờ anh để, anh em để ý cái tiếng kêu này cả ấy nhưng các bậc bậc thầy thợ ấy, người ta sẽ để ý và người ta sẽ phân tích được tiếng kêu quân kêu bằng tai thôi nhưng mà tỷ lệ 5 60 phần trăm nhưng đến cái công nghệ 2020 này thì anh em không cần phải nghe bằng tai nữa anh em để cái máy này nó phân tích cho anh em tỷ lệ chuẩn 80 phần trăm anh em nha tức là 10 ván thì chắc chắn sẽ có 7 8 ván Đấy. mình khuyên anh em là nếu anh em đã đánh sóc đĩa hoặc tài xỉu thì trước tiên ấy cái điều đầu tiên ấy, thì anh em đừng bao giờ anh em đánh xanh chín anh em nhá anh em đánh xanh chín sẽ không bao có tiếng kết để cho anh em xuống cả anh em nhá anh em hãy phải cần có một cái máy để nó hỗ trợ anh em đánh một cái tiếng kết an toàn cực kỳ cao anh em nhá thì ngay bây giờ đây tôi sẽ test luôn cho anh em là hai cái dòng sản phẩm thứ nhất là chuyên đánh cho tài xỉu và sóc đĩa và thứ nhất à thứ hai là nó chuyên cho sóc đĩa anh em nhá đấy bộ bát đĩa này thì là 100% là xanh chín đây là cái đĩa của khách mang đến quân vị tôi cắt bình thường ra bát vừa ăn cơm xong đây soi đèn cho anh em xem nếu nó là cái đồ bịp thì nó đen xì luôn anh em nhé đấy quân vị này anh em này giờ đấy tóm lại nó, là hàng xanh chín mình à, mình test thế này để cho đúng thủ tục đấy còn anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị đến test hàng test hàng luôn cho anh em bằng bát đĩa quân vị anh em mình chỉ bật cái máy này lên để cho nó phân tích cái quân rơi để báo chắc đẻ cho anh em anh em nhé đây bát đĩa vị nó là hoàn toàn xanh chín anh em này đấy. Đấy. đấy mình bỏ này đi thì bây giờ ngay sau đây tôi sẽ bật luôn hai cái máy này để cho anh em cảm nhận cái độ hiệu quả nó là bao nhiêu phần trăm anh em nhá Đấy. thì đầu tiên tôi sẽ để cái đĩa này lên đây để cho anh em cùng cảm nhận cái máy này khi vào sòng sới ấy, nếu anh em chuyên về đánh sóc đĩa thì anh em chỉ cần cầm cái máy này thôi vào sòng sới anh em bật cái máy lên rồi ok anh em ấn cho tôi a à, dí liền 5 đến 10 giây 5 đến 10 giây là nó có chức năng như nào là nó thu được tất cả các tần sóng nếu có đồ bịp trong phạm vi là 30 mét nếu mà không có đồ bịp thì anh em ngồi cạnh cái người cầm cái để nó phân tích cái quân dư anh em nhá cực kỳ chuẩn luôn cái hàng này cực kỳ an toàn đấy tôi sẽ để cái máy ở đây và cái máy phân âm này nữa tôi sẽ bật nó lên máy phân âm này à, cái máy à, chuyên về sóc đĩa anh em chỉ ấn một lần thôi nhá còn cái à, chuyên về sóc đĩa và tài xỉu thì anh em ấn nút tôi cái nút này này cái nút này là khởi nguồn này đồng thời là nó cũng là thu tất cả các tần sóng anh em nhá đây đấy nếu cái máy này nó sáng tất cả các dòng đèn này lên thì nó nó báo hiệu cho anh em là có đồ bịp anh em nhé đây tôi sẽ khởi nguồn lên cho anh em ok máy cái máy này nó rung cực là êm luôn nếu anh em không áp sát vào thịt thì sẽ không cảm nhận được mình khuyên anh em là nếu anh em dùng cái máy này anh em nhét vào quần xịp ấy cảm nhận cực kỳ là ok luôn nó sẽ báo hiệu cho anh em nếu mà vào sòng sới nó sẽ nổi hết cả cả cái đèn này lên cả một cái dãy đèn này lên thì là nó sẽ có đồ bịp anh em nhá đấy còn nếu mà nó không có đồ bịp thì nó sẽ có nổi bốn đèn này thôi và cái đèn ở giữa này là nó thông báo cho anh em là cái nhịp rung anh em nhá nếu mà nó rung một nhịp nó sẽ sáng đèn một nhịp rung hai nhịp thì nó sẽ sáng đèn hai nhịp anh em nhá tôi sẽ để cùng cái máy này ở đây để cho anh em cùng cảm nhận anh em chỉ cần cảm nhận à, để ý cái đèn nháy thôi là được cái máy này nó sẽ rung to hơn cái này một chút nhưng mà đảm bảo anh em là người ngồi đêm nhá yên tĩnh như nào người ngồi bên cạnh hoàn toàn không thể phát hiện được cái tiếng kêu của nó ngay bây giờ đây một bộ bát đĩa quân vị xanh chín tôi sẽ test luôn cho anh em ai cầm cái được anh em này anh em để ý đèn này và cái máy này đồng thời rung luôn đấy một rung là một nhịp một nhịp chắc chắn ở bên trong nó là lẻ mở anh em này rất là chuẩn xác rung hai nhịp là chắn không biết là số hai thứ tử nhưng mà cứ rung hai nhịp anh em đánh chắn rung một nhịp anh em đánh lẻ dùng cái hàng này được cái nào nó sẽ rung dứt khoát cho anh em những cái tiếng nào chuẩn xác anh em nhá tiếng nào chuẩn xác nó rung dứt khoát rõ ràng anh em xuống mạnh tay luôn anh em nhá thử tiếng nữa cho anh em ai cầm cái được không anh em không cần anh em cầm cái ok rung một nhịp một nhịp chắc chắn vẫn bật cầu lệ mở anh em này ba đen ba trắng dùng một nhịp hết anh em nhá thử tính được anh em cái hàng này là cái hàng mới nhất đỉnh nhất anh em nhá ok dùng hai nhịp hai nhịp thì chắc chắn nó là chẵn mở này anh em này chưa rất là chuẩn xác thử tính nữa cho anh em anh em để ý cái đèn nó này anh em này để ý cái đèn nó này đấy chắc chắn dùng một nhịp chắc chắn nó lại mở anh em này rất là chuẩn xác cái máy này ấy, thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là cái tiếng nào nó rung rất khoát là nó báo chuẩn tiếng đó anh em mạnh dạn anh em đánh mạnh tay luôn anh em nhé thử tiếng vào cho anh em máy này nó phân âm cực chuẩn luôn anh em đẩy cái đèn rung một nhịp này hai nhịp này anh em đợi khi cái người cầm cái người ta sóc xong đặt xuống anh em đợi một trong từ 3 đến 5 giây để máy nó phân tích chuẩn xác nó sẽ báo rung dứt khoát cho anh em rung hai nhịp chắc chắn là chắn không biết là sắp hai tứ tử đánh một tỷ chắn mở anh em này sấp hai đấy thử một canh bạc nữa cho anh em ngày xưa anh em nghe thầy thợ nghe một nhịp này hai nhịp dừng ở khoảng hai nhịp hai nhịp vẫn là chẵn anh em này vẫn cầu chẵn mở chẵn anh em này nhá vẫn sấp hai đấy thử một tiếng bạc nữa cho anh em rồi mình sẽ nói chi tiết về hai cái dòng máy này đấy anh em đẩy cái đèn này dung hai nhịp vẫn cầu chẵn mở chẵn anh em này mình sẽ để tính tứ tử mình sóc cho anh em sóc tươi tay cân tay không cần gì cả anh em nhé sóc ngắn nhịp hay dài nhịp máy nó phân âm cực chuẩn luôn anh em nhé rất là ok máy dừng ở khoảng một nhịp một nhịp thì chắc chắn là lẻ mở lẻ đánh một tỷ lẻ mở anh em này nhảy quân anh em nha mình vừa mới hất một phát là nhảy quân mình thử lại một tiếng nữa cho anh em cái hàng này thì mình đảm bảo anh em là chuẩn bảy tám mươi phần trăm thử một ván nữa cho anh em không thể sai được mình sẽ xoay bát để tránh trường hợp nó bị lật quân dung hai nhịp hai nhịp chắc chắn là chắn mở anh em này không thể sai được đấy nếu mà vào sòng vào sới mà nó đông người quá ví dụ như anh em vào sới lớn đông người quá thì trung bình là 10 người đổ về thì máy này nó sẽ phân âm từ khoảng 2 mét đổ về cái người cầm cái cực chỉ kỳ chuẩn luôn nhưng nếu mà sòng 5 60 người đến hàng trăm người thì anh em lại phải ngồi gần cái người cầm cái để nó phân âm cực kỳ chuẩn xác cho anh em anh em mua hàng là anh em có thể mang bát đĩa quân vị anh em đến test hàng mình sẽ bật cái máy này lên lưu ý với anh em là trên tay tôi đây là hai cái dòng sản phẩm đây tôi tắt nó đi hai cái dòng sản phẩm thứ nhất là chuyên về sóc đĩa đấy tức là khi anh em mua hàng anh em không mua không anh em không đánh sóc đĩa thì anh em không phải mua cả cái máy này anh em nhé anh em chuyên về sóc đĩa thì anh em hãy uh, dùng cái máy này còn anh em nào đánh tài xỉu và sóc đĩa thì anh em nên dùng cái máy này máy này nó phân âm được cả tài xỉu và sóc đĩa thì cái ván à, clip sau thì mình sẽ làm chuyên về tài xỉu cho những em nào đánh tài xỉu anh em am hiểu hơn anh em nhá đấy thì vừa rồi anh em anh em không dùng nữa tắt đi thì vừa rồi anh em đã xem tôi vừa làm cái cờ vừa test vài ván bạc cho anh em đấy cực kỳ là chuẩn xác và hiệu quả cái hàng này thì pin nó cực khỏe luôn anh em dùng anh em không phải no là vấn đề nó bị trục chặt anh em nhá hàng bảo hành một năm đấy anh em nào ở khu vực phía bắc anh em qua bến xe mỹ đình mang bát đĩa quân vị đến thì mình sẽ test hàng cho anh em cho anh em bật cái máy này lên cho anh em test hàng luôn anh em nhé anh em nào trong Sài Gòn anh em qua bên xe miền Đông để xem hàng đấy để test hàng ok anh em đấy lưu ý với anh em là cái máy phân âm này nó phân âm được tất cả các loại quân từng chất liệu khác nhau nha anh em nhé quân đóm quân tre quân bài quân thuốc đều phân tích được hết anh em nhé đấy cái hàng này là cái hàng bảo bối của công nghệ 4.0 rồi đấy ngoài ra anh em nhà mình bán thêm rất là nhiều dụng cụ hỗ trợ anh em đánh cờ bạc biệp này bài lá này bầu cua này tài xỉu này sóc đĩa này cài game trên điện thoại nhà mình làm hết anh em nhé Đấy, nhân tiện đây mình mới nhập được cái hàng à, kính 4D kính 4D kính 4D uh, à, nhìn xuyên bài anh em này kính này nhập khẩu trực tiếp tại bên Nhật Bản anh em nhé tại thành phố uh, Tokyo luôn Đấy, vừa nhập về một số lượng rất là lớn để cho em phục vụ anh em chơi Tết Đấy. cái kính này thì bản thân nó làm bằng uh, lụa anh em nhé khi anh em đeo vào mắt đấy thì là hoàn toàn là uh, thoải mái mắt coi như không có cái gì trong mắt hết đấy, nó khác biệt với những cái hàng kính nhìn xuyên bài ngày xưa anh em nhé thì đi theo nó là một cặp kính này và một là bộ bài bài anh em có thể là trên mọi chất liệu bài mình đều có hết từng mẫu nhà mình đều có hết anh em nhé dùng kính là phải đi theo bài thì mới nhìn được anh em lưu ý với anh em là kính phải đi theo bài đấy thì anh em nào có nhu cầu từng sản phẩm gì anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0919 377 777 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất anh em nhé rồi cảm ơn anh em đã xem clip Chào tất cả anh em Thì hôm nay công nghệ 4.0 sẽ giới thiệu đến cho anh em đến một cái sòng sản phẩm Hỗ trợ anh em đi ra ngoài đánh sóc đĩa bịp luôn luôn thắng anh em nha. Thì trên màn hình anh em đang xem đây thì có hai dòng sản phẩm Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đến cái máy phân âm đa năng Máy phân âm đa năng nó là như nào Và có chức năng hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu ra làm sao Thì anh em hãy tập trung coi hết clip thì anh em sẽ hiểu luôn anh em nha. Thế màn hình anh em đang xem là có hai dòng sản phẩm đó chính là máy phân âm đa năng chuyên về đánh sóc đĩa đấy, chỉ đánh sóc đĩa thôi anh em nhé đấy còn bên này nó là máy phân âm đa năng đánh cho sóc đĩa và tài xỉu đấy đây đây là phiên bản gốc chuyên về đánh sóc đĩa và tài xỉu anh em nhé thì tí tôi sẽ test luôn cho anh em hai cái máy này để anh em biết và hình dung dễ hiểu hơn đấy đồ đạc thì không cần đấy cái công nghệ 4.0 hiện nay ra ngoài chơi sóc đĩa thì không cần anh em phải mang đồ đạc nữa mang đồ đạc vào thì nó là cỏ rồi anh em nhá không cần đồ đạc nữa đấy thì uh, cái máy uh, chuyên về sóc đĩa này nó sẽ thu được cái tần sóng của các đồ bịp anh em nhá ví dụ như vào sòng vào sới nó sẽ có hai trường hợp nhất định là nó sẽ phải xảy ra trường hợp thứ nhất là ví dụ người ta mang đồ bịp vào thì cái máy này nó sẽ phân âm và nó sẽ thu được tất cả các tần sóng đồng thời nó sẽ báo luôn cho anh em qua luôn cái thiết bị này dung trực tiếp một là lẻ dung một là lẻ dung hai là chẵn anh em nhá cực kỳ chuẩn xác và cực kỳ an toàn đấy không cần anh em phải mang đồ đạc gì vào sòng sới nữa ví dụ vào sòng sới nó mang bát này đĩa này quân vị bịp này thì máy này nó bắt được hết anh em nhá đấy và cái trường hợp thứ hai là vào sòng sới không có đồ bịp không có đồ bịp tức là trong sòng sới người ta đang đánh xanh chín ấy thì máy này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân nó rơi xuống anh em này chưa hai tiếng rơi khác nhau hoàn toàn chưa đấy hai cái ờ, mặt vị nó rơi chạm vào cái ờ, đĩa thì nó sẽ phát ra hai tiếng khác nhau hoàn toàn nhưng đa phần là 90 phần trăm anh em ra ngoài sòng sới anh em không bao giờ anh anh em để ý cái tiếng kêu này cả ấy nhưng ờ, các bậc bậc thầy thợ ấy, người ta sẽ để ý và người ta sẽ phân tích được tiếng kêu quân kêu bằng tai thôi nhưng mà tỷ lệ 5 60 phần trăm nhưng đến cái công nghệ 2020 này thì anh em không cần phải nghe bằng tai nữa anh em để cái máy này nó phân tích cho anh em tỷ lệ chuẩn 80 phần trăm anh em nha tức là 10 ván thì chắc chắn sẽ có 7 8 ván Đấy. mình khuyên anh em là nếu anh em đã đánh sóc đĩa hoặc tài xỉu thì trước tiên ấy cái điều đầu tiên ấy, thì anh em đừng bao giờ anh em đánh xanh chín anh em nhá anh em đánh xanh chín sẽ không bao có tiếng kết để cho anh em xuống cả anh em nhá anh em hãy phải cần có một cái máy để nó hỗ trợ anh em đánh một cái tiếng kết an toàn cực kỳ cao anh em nhá thì ngay bây giờ đây tôi sẽ test luôn cho anh em là hai cái dòng sản phẩm thứ nhất là chuyên đánh cho tài xỉu và sóc đĩa và thứ nhất à thứ hai là nó chuyên về cho sóc đĩa anh em nhá đấy bộ bát đĩa này thì là 100 trăm là xanh chín đây là cái đĩa của khách mang đến quân vị tôi cắt bình thường ra bát vừa ăn cơm xong đây soi đèn cho anh em xem nếu nó là cái đồ bịp thì nó đen xì luôn anh em nhé đấy quân vị này anh em này chưa đấy tóm lại nó là hàng xanh chín mình à, mình test thế này để cho đúng thủ tục đấy còn anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị đến test hàng test hàng luôn cho anh em bằng bát đĩa quân vị anh em mình chỉ bật cái máy này lên để cho nó phân tích cái quân rơi để báo chẵn lẻ cho anh em anh em nhé đây bát đĩa vị nó là hoàn toàn xanh chín anh em này nhá đấy. đấy. mình bỏ này đi thì bây giờ ngay sau đây tôi sẽ bật luôn hai cái máy này để cho anh em cảm nhận cái độ hiệu quả nó là bao nhiêu phần trăm anh em nhá Đấy. thì đầu tiên tôi sẽ để cái đĩa này lên đây để cho anh em cùng cảm nhận cái máy này khi vào sòng sới ấy, nếu anh em chuyên về đánh sóc đĩa thì anh em chỉ cần cầm cái máy này thôi vào sòng sới anh em bật cái máy lên rồi ok anh em ấn cho tôi a à, dí liền 5 đến 10 giây 5 đến 10 giây là nó có chức năng như nào là nó thu được tất cả các tần sóng nếu có đồ bịp trong phạm vi là 30 mét nếu mà không có đồ bịp thì anh em ngồi cạnh cái người cầm cái để nó phân tích cái quân rơi anh em nhá cực kỳ chọn luôn cái hàng này cực kỳ an toàn đấy tôi sẽ để cái máy ở đây và cái máy phân âm này nữa tôi sẽ bật nó lên máy phân âm này à, cái máy à, chuyên về sóc đĩa anh em chỉ ấn một lần thôi nhá còn cái à, chuyên về sóc đĩa và tài xỉu thì anh em ấn nút tôi cái nút này này cái nút này là khởi nguồn này đồng thời là nó cũng là thu tất cả các tần sóng anh em nhé đây Đấy. Nếu cái máy này nó sáng tất cả các dòng đèn này lên thì nó nó báo hiệu cho anh em là có đồ bịp anh em nhé Đây tôi sẽ khởi nguồn lên cho anh em Ok Máy cái máy này thì nó rung cực là êm luôn Nếu anh em không áp sát vào thịt thì sẽ không cảm nhận được mình khuyên anh em là nếu anh em dùng cái máy này anh em nhét vào quần xịp ấy cảm nhận cực kỳ là ok luôn nó sẽ báo hiệu cho anh em nếu mà vào sóng sới nó sẽ nổi hết cả cả cái đèn này lên cả một cái dãy đèn này lên thì là nó sẽ có đồ bịp anh em nhá đấy còn nếu mà nó không có đồ bịp thì nó sẽ có nổi bốn đèn này thôi và cái đèn ở giữa này là nó thông báo cho anh em là cái nhịp rung anh em nhá nếu mà nó rung một nhịp nó sẽ sáng đèn một nhịp rung hai nhịp thì nó sẽ sáng đèn hai nhịp anh em nhá tôi sẽ để cùng cái máy này ở đây để cho anh em cùng cảm nhận anh em chỉ cần cảm nhận uh, để ý cái đèn nháy thôi là được cái máy này nó sẽ rung to hơn cái này một chút nhưng mà đảm bảo anh em là người ngồi đêm nhá yên tĩnh như nào là người ngồi bên cạnh hoàn toàn không thể phát hiện được cái tiếng kêu của nó ngay bây giờ đây một bộ bát đĩa quân vị xanh chín tôi sẽ test luôn cho anh em ai cầm cãi được anh em này anh em để ý đèn này và cái máy này đồng thời rung luôn đấy một rung là một nhịp một nhịp chắc chắn ở bên trong nó là lẻ mở anh em này rất là chuẩn xác dung hai nhịp là chẵn không biết là sấp hai thứ tử nhưng mà cứ dung hai nhịp anh em đánh chẵn dung một nhịp anh em đánh nghệ dùng cái hàng này được cái nào nó sẽ dùng dứt khoát cho anh em những cái tiếng nào chuẩn xác anh em nhá tiếng nào chuẩn xác nó dùng dứt khoát rõ ràng anh em xuống mạnh tay luôn anh em nhá thử tiếng nữa cho anh em ai cầm cái được không anh em không cần anh em cầm cái ok dung một nhịp một nhịp chắc chắn vẫn bật cầu lẻ mở anh em này ba đen ba trắng dùng một nhịp hết anh em nhá thử tính được anh em cái hàng này là cái hàng mới nhất đỉnh nhất anh em nhé ok dung hai nhịp hai nhịp thì chắc chắn nó là chẵn mở này anh em này chưa rất là chuẩn xác thử tí nữa cho anh em anh em để ý cái đèn nó này anh em này để ý cái đèn nó này đấy chắc chắn dung một nhịp chắc chắn nó lại mở anh em này rất là chuẩn xác cái máy này ấy, thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là cái tiếng nào nó rung rất quát là nó báo chuẩn tiếng đó anh em mạnh dạn anh em đánh mạnh tay luôn anh em nhé thử tiếng vào nữa anh em máy này nó phân âm cực chuẩn luôn anh em đẩy cái đèn rung một nhịp này hai nhịp này anh em đợi khi cái người cầm cái người ta sóc xong đặt xuống anh em đợi một trong từ 3 đến 5 giây để máy nó phân tích chuẩn xác thì nó sẽ báo rung dứt khoát cho anh em rung hai nhịp chắc chắn là chắn không biết là sấp hai hay tứ tử đánh một tỷ chẵn mở anh em này sấp hai đấy thử một canh bạc nữa cho anh em ngày xưa anh em nghe thầy thợ nghe một nhịp này hai nhịp dừng ở khoảng hai nhịp hai nhịp vẫn là chẵn anh em này vẫn cầu chẵn mở chẵn anh em này chưa vẫn sắp hai đấy thử một tiếng bạc nữa cho anh em rồi mình sẽ nói chi tiết về hai cái dòng máy này đấy anh em đẩy cái đèn này dung hai nhịp vẫn cầu chẵn mở chẵn anh em này mình sẽ để tính tứ tử mình sóc cho anh em sóc tơi tay cân tay không cần gì cả anh em nhé sóc ngắn nhịp hay dài nhịp máy nó phân âm cực chuẩn luôn anh em nhé rất là ok máy dừng ở khoảng một nhịp một nhịp thì chắc chắn là lẻ mở lẻ đánh một tỷ lẻ mở anh em này nhảy quân anh em nha mình vừa mới hất một phát là nhẹ quân mình thử lại một tiếng nữa cho anh em cái hàng này thì mình đảm bảo anh em là chuẩn đến bảy tám mươi phần trăm thử một ván nữa cho anh em không thể sai được mình sẽ xoay bát để tránh trường hợp nó bị lật quân dùng hai nhịp hai nhịp chắc chắn là chắn mở anh em này không thể sai được Đấy, nếu mà vào sòng vào sới mà nó đông người quá ví dụ như anh em vào sới lớn đông người quá thì trung bình là 10 người đổ về thì máy này nó sẽ phân âm từ khoảng 2 mét đổ về cái người cầm cái cực chỉ kỳ chuẩn luôn nhưng nếu mà sòng 5 60 người đến hàng trăm người thì anh em lại phải ngồi gần cái người cầm cái để nó phân âm cực kỳ chuẩn xác cho anh em anh em mua hàng anh em có thể mang bát đĩa quân vị anh em đến test hàng mình sẽ bật cái máy này lên lưu ý với anh em là trên tay tôi đây là hai cái dòng sản phẩm đây tôi tắt nó đi hai cái dòng sản phẩm thứ nhất là chuyên về sóc đĩa đấy tức là khi anh em mua hàng anh em không mua không anh em không đánh sóc đĩa thì anh em không phải mua cả cái máy này anh em nhé anh em chuyên về sóc đĩa thì anh em hãy uh, dùng cái máy này còn anh em nào đánh tài xỉu và sóc đĩa thì anh em nên dùng cái máy này máy này nó phân âm được cả tài xỉu và sóc đĩa thì cái ván uh, clip sau thì mình sẽ làm chuyên về tài xỉu cho những em nào đánh tài xỉu anh em am hiểu hơn anh em nhá đấy thì vừa rồi anh em anh em không dùng nữa tắt đi thì vừa rồi anh em đã xem tôi vừa làm cái cờ vừa test vài ván bạc cho anh em đấy cực kỳ là chuẩn xác và hiệu quả cái hàng này thì pin nó cực khỏe luôn anh em dùng anh em không phải no là vấn đề nó bị trục chặt anh em nhá hàng bảo hành một năm đấy anh em nào ở khu vực phía bắc anh em qua bến xe mỹ đình mang bắt đĩa quân vị đến thì mình sẽ test hàng cho anh em cho anh em bật cái máy này lên cho anh em test hàng luôn anh em nhá anh em nào trong sài gòn anh em qua bến xe miền đông để xem hàng đấy để test hàng ok anh em đấy lưu ý với anh em là cái máy phân âm này nó phân âm được tất cả các loại quân từng chất liệu khác nhau nha anh em nhá quân đóm quân tre quân bài quân thuốc đều phân tích được hết anh em nhá đấy cái hàng này là cái hàng bảo bối của công nghệ 4.0 rồi đấy ngoài ra anh em nhà mình bán thêm rất là nhiều dụng cụ hỗ trợ anh em đánh cờ bạc biệp này bài lá này bầu cua này tài xỉu này sóc đĩa này cài game trên điện thoại nhà mình làm hết anh em nhá đấy, nhân tiện đây mình mới nhập được cái hàng kính 4D kính 4D kính 4D uh, à, nhìn xuyên bài anh em này kính này nhập khẩu trực tiếp tại bên Nhật Bản anh em nhé tại thành phố uh, Tokyo luôn Đấy, vừa nhập về một số lượng rất là lớn để cho em phục vụ anh em chơi Tết Đấy. cái kính này thì bản thân nó làm bằng uh, lụa anh em nhé khi anh em đeo vào mắt đấy thì là hoàn toàn là thoải mái mắt coi như không có cái gì trong mắt hết đấy, nó khác biệt với những cái hàng kính nhìn xuyên bài ngày xưa anh em nhé thì đi theo nó là một cặp kính này và một bộ bài bài anh em có thể là trên mọi chất liệu bài mình đều có hết từng mẫu nhà mình đều có hết anh em nhé dùng kính là phải đi theo bài thì mới nhìn được anh em lưu ý với anh em là kính phải đi theo bài đấy thì anh em nào có nhu cầu từng sản phẩm gì anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0919 377 777 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất anh em nhé rồi cảm ơn anh em đã xem clip